À, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe điện motor điện Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bộ hệ thống lái của xe 4 bánh hoặc là xe hai bánh trước và một bánh sau các cái à, thông số kỹ thuật như kích thước chủng loại à, của bên à, phụ tùng xe điện motor điện.com thì à, trước mặt các bạn đây là một bộ hệ thống lái hệ thống lái này được còn gọi là hệ thống lái đơn hệ thống lái đơn và hệ thống lái đôi nó khác nhau ở chỗ hệ thống lái đơn thì à, sử dụng à, một cây thước lái sử dụng cây thước lái này cây thước lái này là thước lái có hai đầu vì nó sử dụng một thanh duy nhất để lái hai bánh cho nên được gọi là hệ thống lái đơn còn đối với cái thước lái đôi là nó có sự khác biệt là trên cái thân thức lái này chỉ có một đầu nó kéo vào một bánh và được à, kéo qua bánh kia bằng một thanh rằng khác hai thanh kéo cho nên được gọi là hệ thống lái đôi trên à, cây thước lái này được lắp ráp là một cột lái dưới có một cái khớp các đăng và một cái cột lái trên à, có phần bệ để bắt vào khung thằng này nó làm à, bệ sẵn rồi cho nên là nó sẽ dễ dàng bắt vào khung và mình không phải gia công nữa còn là đối với cái bộ hệ thống lái của dòng xe ATV thì cái phần này nó chỉ có cột lái không thôi các bạn phải làm thêm một cái bộ trụ ngoài để để giữ cột lái nữa nữa ờ, việc gia công nó sẽ à, phức tạp hơn và tất nhiên thì cái à, hệ thống lái của dòng xe ATV thì nó sẽ rẻ hơn còn đây là bộ vô lăng cái vô lăng này thì à, nó có rất nhiều loại thì ở đây mình giới thiệu loại này là loại dày nhất to nhất đẹp nhất và đắt nhất đấy thì à, loại này là có công tắc còi ở trên này đây là bộ vô lăng thuần túy không có công tắc điều khiển công tắc điều khiển thì à, nó có công tắc ổ khóa và bộ ốp nhựa à, mình sẽ giới thiệu và cái bộ công tắc đấy ở đoạn à, cuối video à, về cơ bản thì à, bây giờ mình sẽ à, đo cho bác các bác các kích thước à, để các bác à, xem à, và ướm vào những cái xe của mình đối với à, cái phần à, chiều dài của cây thước lái chiều dài hết hai đầu con ốc là 50 cm. Chiều dài ngắn nhất của cái cột lái dưới là 35 cm và nó có thể rút ra được 10 à, đến 15 cm nữa. nó có thể rút dài ra đến 45 cm phần thân lái trên có chiều dài là 50 cm phần vô lăng Đường kính của vô lăng này là 37cm Chiều dày đây Vô lăng này rất là dày Chiều dày của vô lăng là 14cm Rất là đẹp Ở đây nó đã may viền Giả bọc da Đây là cút còi à, việc lắp đặt của cái hệ thống lái này thì cũng cực kỳ là đơn giản thôi à, tất cả các cái rắc đây là đều có ốc xiết à, đối với việc à, bắt vô lăng lên trên cái cây à, à, cột lái trên này thì à, ta cậy cái nắp nhựa này ra đó và bắt cái à, cột lái vào cái lỗ này và vặn ốc vào là xong sau đó lại đậy lại đấy đây là chiều quay lên phía trước tiếp theo mình xin giới thiệu đến cái phần hệ thống công tắc vô lăng đây là ba cái phần à, hệ thống đây là bộ cụm công tắc đây là bộ công tắc à, đèn còi này đây đèn đèn pha đèn cốt đèn mờ đấy xi nhan này à, bộ xi nhan này thì nó có thể tự trả lại xi nhan khi à, vào cua và khi hết cua thì nó sẽ trả lại xi nhan đây là cái công tắc của đèn à, hazard dừng khẩn cấp cái này được lắp ở phía trước người ngồi phía trước của xe còn đây là hệ thống điều khiển gắn mưa tiếp theo đến là bộ ổ khóa đây là bộ ổ khóa vô lăng bộ ổ khóa này thì à, nó có hai tác dụng thứ nhất là dùng à, để à, tắt mở điện và thứ hai nữa là để à, khóa vô lăng thì các bạn nhìn trên cái thân của cái ổ khóa này nó có cái chốt này khi ta rút chìa là cái chốt nó sẽ bung ra đó cái chốt các bạn đã thấy bung ra chưa đây cái chốt này nó bung ra này và nó sẽ khóa vô lăng mình sẽ không lái được đấy cái ờ, cách ờ, để bắt cái ờ, hệ thống này thì rất là đơn giản thôi đây là phần ba cái con ốc này là để bắt cái bộ vô lăng nhựa này ta sẽ lựa lựa như thế này Đấy. Đây. ốc bắt vào nó sẽ thành một khối như thế này. còn à, bắt lên đây thì à, đây là phần à, ốp vô lăng con này sẽ được bắt trên cái cột lái này nó có cái à, lỗ này đây chính là lỗ để khóa vô lăng đây đây các bạn nhìn thấy cái rãnh đây chưa đây nó có cái rãnh này khi tôi rút chìa ra là cái ổ khóa nó sẽ bập rãnh vào đây làm cho vô lăng không quay được ta chỉ việc à, tháo hai cái con à, ốc này đai này ra này và lắp vào trên cái vô lăng như thế này siết nó lại đó vô lăng cái video này là mình à, vừa làm à, quảng cáo mà cũng vừa là làm để hướng dẫn cho anh em à, mua đồ của bên mình à, biết cách sử dụng luôn biết cách lắp đặt tránh cho cái trường hợp về nhà lắp đặt là nó sẽ không chuẩn mất thời gian đấy lắp cái à, vấu này vào cái rãnh này siết con ốc lại như thế này rồi à, bỏ con chốt này vào đây bắt con ốc này lại như thế này sau đó là lắp cái ốp nhựa và phần thứ ba của cái hệ thống này là ốp nhựa đấy ốp nhựa là cái phần đây ốp nhựa này được à, bắt bởi ba con ốc này một hai ba ba con ốc này được bắt vào đây một hai ba bắt vào đây và phần đằng trước này thì à, được gài với cái này bởi một cái chốt và đây là cái lỗ của cái, cái công tắc à, đèn hazard đèn dừng khẩn cấp đó à. còn đây là phần ổ khóa thì sau khi ốp chặt vào đây thì à, nó sẽ che đi bộ công tắc này à, tiếp theo nữa là trên cái bộ công tắc ổ khóa này nó có hai cái chốt ở trên cái chốt vàng này cái chốt này là khi lưu ý từ khi ta lắp là ta sẽ lắp cho nó trùng với lại à, hai cái lỗ ở trên cái vô lăng đây đây nó có hai cái lỗ này mình nắp trùng vào thì à, khi mình đánh vô lăng thì mình trả vô lăng xi nhan nó sẽ trả về đấy à, đây là à, toàn bộ cái phần à, video mình đã hướng dẫn còn cái à, phần chiều dài ra cái thân à, ngoài này thì nó theo theo cái chiều dài của cái ống lối này cái ống nối này đến cái rô tin đầu ngoài này dài ngắn bao nhiêu là tùy theo cái cầu của mình đấy việc chọn cái hệ thống lái đơn hay hệ thống lái đôi để à, làm à, à, xe thì à, mình sẽ làm một cái video khác để so sánh hai cái hệ thống lái đấy à, lên dùng và lên chọn loại nào trong video gói gọn này mình chỉ xin giới thiệu về cái bộ hệ thống lái đơn này thôi à, chọn một cái bộ phụ tùng như này mình đang bán là giá là 2 triệu 050 nghìn đồng còn nếu như à, các bạn không lấy cái à, hệ thống công tắc à, và ốp nhựa này thì giá của nó là 1 triệu 550 nghìn đồng nếu như lấy cái loại vô lăng rẻ hơn một chút thì à, giá là 1 triệu 500 nghìn đồng à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu thấy ờ, video của mình hay thì hãy ờ, ấn đăng ký kênh, à, like và share cho mọi người à, khác cùng xem. Nhớ ờ, nhấn thêm cái biểu tượng à, có chuông thì đấy là chuông thông báo nó sẽ báo những cái video mới ra nhất của phụ tùng xe điện.